Được Vậy thì ta sẽ nghe thử Kế sách của con Nếu như cái trước đây của chúng ta Có thể thuận lợi hoàn thành Vậy thì trước ngày 15 tháng 8 một ngày Sẽ do sư phụ ra mặt trước Ly gián bọn chúng trước Chúng ta sẽ làm gư ông đắc lợi Ép chúng phải vào túy tiên lộc Sau đó dùng tên bắn vào Đồng thời thả rắn vào căn Cho dù chúng thoát khỏi rắn độc Cũng không thoát khỏi công tình đỡ được công tên cũng không cản được tráng độc như vậy chúng ta sẽ có thể không tốn công sức hay lắm tiểu diêm gia thật sự thông minh sống sau xô sống trước xem ra di sư không nhìn lầm con đa tạ sư phụ đã khen ngợi chuyện ở túy tiên lầu kính mong sư phụ ra tay tương trợ chúng ta là sư đồ sao phải khách sáo huống hồ gì bây giờ chúng ta cùng ngồi chung một chiếc thuyền. Trời ơi, sao thấy máu rồi? À, con bố này đánh trâu quá. Không biết phụ dương có ý gì hay không? Rồi, nó xử luôn rồi. Ra, ta có thể an tâm oh. lên thuyền rồi. <laughs> Tiểu dương gia sắp xếp như vậy. quá. Đúng là không có chút sơ hở nào ha. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy quả nhiên là đã được chân truyền của dương gia à, <laughs> lợi hại lợi hại các chị ta vẫn cần các chị giúp cho một việc xin nghe hiểu cha ờ, đi là vào đi quả gì đây nó gọi boss à Ồ, gọi lính kìa đồng phết ta Liễu Dương gia, ngày tìm tôi có gì căn dặn Cái này cũng nằm rồi Ủa, đây là quà mừng mà cầu lão bản chủ tặng ngày trong ngày thành hôn Ta đang nói chiếc cẩm nang này Ồ, tôi nghe cậu ban chủ nói Đây chính là lễ vật kết nghĩa của quốc tỉnh với dương tử Mông Cổ ẩn hình này à? Giết luôn. làm theo kế hoạch bước đầu tiên là đem chiếc cẩm nang này và bức thư tìm người giao cho Quách Tịnh. À, dạ rõ. Các ông thấy túy tiên lầu của Gia Hưng nắm hết địa hình ở chung quanh chỗ đó. Mỗi một lối ra đều phải nắm bắt thật rõ ràng. Dạ, dạ tiểu dạ. dạ. Trời ơi, nó phóng trùy. Cũng đã tới lúc rồi. Chúng ta xuất phát tiến hành bước thứ hai đi. Được thôi. Bộ lưỡi hái nó phi vào mặt này, né không kịp mất bao nhiêu máu. 18 năm rồi Cuối cùng chúng ta đã về Đại ca ừ. Âm thanh đi trên chiếc cầu thang này Cũng giống hệt 18 năm về trước Ờ <laughs> Bên này Cưng địch rồi à, Thọ nổi vào này rồi Dạ mời cho Rồi tí gì từ chỗ đi Nó đảo hai chiêu cái là mình gục luôn tại chỗ Ờ Là Là Không được ừ, Là Giang Nam thất hiệp Trước tình mắt vẫn còn nhớ tới chúng ta ai trời ơi phải rồi làm sao mà không nhớ được 18 năm trước nhớ đấy, nhớ các vị đại hiệp với đạo sĩ phái toàn chân đánh một trận ở đây ừ. làm chỗ này làm quà cho long đất lợ chưa cái ghế chén bát lớn nhỏ gì từ trên cột chèo tới tận cửa sổ tất cả đều phải đổi cái mới lão chuyển quầy tức đến nỗi ngã bệnh luôn suốt mười mấy ngày trời có chuyện đó nữa hả dạ vậy, vậy thật sự có lỗi cho mọi người quá ờ, dạ, dạ. À, những thứ bị hư xấu bạo làm ờ, quả ké đấy chúng tôi đợi. lấy mạng nó à không hôm đó tên đạo sĩ thối kia đập còn nhiều hơn chúng tôi nữa mà dạ phải phải phải à, qua rồi cho qua luôn đi à, Đa đã tạ đã tạ dạ hôm nay à, xin các vị đại gia ra tay nương tình đừng có đập đồ chỗ chúng tôi nữa nha Ê, không đâu không đâu chúng tôi tới đây để mà dạ, ăn cơm dạ, dạ. À, ăn cơm đây đây đây uống trà uống trà dạ, theo ông nói vậy bây giờ ông là trưởng quầy túi tiên lâu rồi dạ phải dạ phải Vô lão trưởng quầy đã đề bạc à, Đúng là phong dưỡng đổi nữa Bắt dạ sự 18 năm rồi <laughs> Tiểu nhị cũng đã làm trưởng quầy luôn <laughs> Tiểu nhị mà lên làm trưởng quầy rồi kìa bạn Đã già hết rồi <laughs> Năm xưa Ngũ ca vẫn còn À bị đồ này ngã rồi chạy ra thôi Một không sao Đã qua nhiều năm rồi mà à, Trưởng quầy à Mà mò bưng lên món ngon rượu ngon đi Để tôi xuống căn dặn rồi sẽ mang lên liền Sao số 5 nó đen như sao Thầy cho chúng tôi một chiếc thuyền Chúng tôi ăn cơm xong à, sẽ lên thuyền à, Dạ được, dạ xin chào chúc Thật không ngờ Năm xưa chúng ta với Khưu đạo trưởng đánh nhau về tiếng Trời ơi Để lại cho trường quầy một ấn tượng sâu như vậy Là cách tới 18 năm trời Vậy mà vẫn còn nhớ tới chúng ta Để cảm thấy chuyện này May quá, chú bạn à. Đợi vài ngày nữa tới ngày tỷ võ tháng 8 Chúng ta vẫn đập nát cái chỗ này chỉ có mấy không biết được món gì không Chúng ta còn sợ không đối phó nổi hay sao ừ, Trời ơi, tám cái giường à, Quá Chúng ta là ai đây Chúng ta chỉ động nhẹ ngón tay thôi Là đã đánh họ bỏ dưới đất rồi Vào ngày 15 tháng 8 nè Chủ yếu chúng ta cũng chứ